để cái con nào cũng ờ

đàng hoàng mới tính nha ờ, rồi vậy mở khác đây bà mở chưa xì khoan chưa bấm thẳng được cái video này nó khó bấm lắm hát bình thường coi thường lắm thấy thường không muốn hát ngon à nó mát đệm chị ba hát để bé đệm thôi hát câu thôi lớn cái thơ làm micro đàng hoàng ơi làm micro đàng hoàng